Được chưa? Rất là mịn, mềm môi, không bờ môi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kiểm thử cho các bạn một màu khác. màu này là màu 05 nhé các bạn màu này là màu cam tươi này L'Orea thì đưa ra 5 màu trước tiên là đưa ra 5 màu trên thị trường đều là những màu rất trẻ rất là hấp dẫn những màu này đều rất dễ sử dụng các bạn uh, đi làm đi chơi đều có thể sử dụng được đây là màu cam tươi nhé các bạn đây là màu cam tươi này đấy mình da mình thì không được hợp với màu cam lắm cho nên là ngày trước mình có sử dụng một cây cam lì khác của nhãn hàng khác nhưng cái cái cây đấy thì nó hơi khô quá nó không không hề có chút dưỡng nào nhưng mà mình đang nói về cái màu chứ còn không nói về chất liệu cam của cái nhãn hàng đấy nhãn hàng đấy lên màu cũng đẹp thế nhưng mà nó hơi khô nó nó không có dưỡng nên khi mà mình đánh lên môi mình nó nó cảm thấy nó khô môi lắm và mình thì ừ, da mình nó không được hợp lắm với cái màu cam hay như khi mình sử dụng cây này thì mình rất là rất là ưng về cái màu cái cái ừ, chất lượng của son này đây các bạn này nhìn này nó nó có có dưỡng đó ra là nó rất là mềm môi này các bạn nhìn này nhưng mà nó không hề bị bò lên một tí nào như các dòng son dưỡng khác là khi mà đánh vào môi ấy mà mình không tẩy ra chết môi tốt ấy là nó sẽ dễ dễ bị bò môi đấy dễ bị những cái rãnh rãnh mà đấy nhưng mà riêng cái dòng son này là không hề bị luôn à, không hề bị một tí nào về cái uh, hiện tượng bò môi mà lại rất mềm nhưng mà lại độ bám thì rất tốt cực kỳ tốt có thể ăn uống thoải mái và đặc biệt là nếu như bạn nào đi bơi đi tắm biển thì cũng không hề bị trôi màu son đấy mà lại không cam kết là sẽ không có chì và thủy ngân đâu các bạn nhé nên hoàn toàn không bị khô môi các bạn cứ nhìn môi mình mình dùng son này hàng ngày đấy nhưng mà có có bị uh, thâm một tí nào đâu đấy ờ, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về cái dòng son này đây là dòng son của nhãn hàng Nodea mới được đưa ra thị trường thôi nhưng mà rất hot, đang rất hot rồi mà mình chắc chắn là bạn nào mà sử dụng nó thì sẽ không hề hối tiếc mà dòng son này thì chất lượng son thì rất cao cấp rất ok thế nhưng mà cái giá thành của nó thì lại rất là bình dân giá thành của nó là ở mức tầm trung có 238k một cây thôi đấy bạn nào mà Vâng, là một tín đồ của son đặc biệt là son lì thì mình nghĩ là không nên bỏ qua sản phẩm này thậm chí là khi các bạn dùng sản phẩm này thì có lẽ là các bạn sẽ từ bỏ một vài dòng sản phẩm khác đấy bởi vì mình cam kết về cái chất lượng mình là một người rất là khó tính mình rất kỹ tính khi mà tìm một dòng sản phẩm để mình sử dụng và đặc biệt là mình uh, giới thiệu với khách hàng thì mình đều sử dụng qua và phải ưng ý thì mình mới đưa ra giới thiệu với khách hàng và mình hoàn toàn ưng ý với dòng son này một dòng son mà chất lượng thì cao cấp nhưng giá thành thì trung cấp ai cũng có thể sử dụng ai cũng có thể mua bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé các bạn có thể chọn màu thoải mái mình sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi chào tạm biệt Prayers up to heaven that his blessings it would send. And the struggling, struggling.